Hey, what's up everybody? How you doing? One of the best Mario games I ever played is New Super Mario Bros. U Deluxe. The story of Mario rescues the princess and of course, also we have Luigi. The gameplay is still amazing. It makes me spend like 3 hours to play. I cannot remember how many times I had to start from the beginning. Chapters everywhere. It could be better if you have a friend to play with. You can save each other. Okay, that's all I want you to know about the new Super Mario Bros. U Deluxe. Now, stay with me and see how Mario rescue the princess. Okay, here we go. y hệt như cái game Mario ngày xưa luôn hơi giống thôi giống hệt thì không phải Hi. ui ui mẹ nói tao với rồi yếu quá ui con đấm. ôi sao hay là chúng ta sẽ phải tiếp tục chơi một cái màn chơi mà bị giới hạn thời gian các bạn nhé y hệt ngày xưa luôn rồi nhớ đây nào Hu. Ui rồi. Ui. Nào nào. Rồi, với sức mạnh mới này mình có thể bay được các bạn ạ. Ngon ngay. Oh. Shit, I don't want to. Down here. À, này chỉ kiếm một cửa ăn vàng thôi. Không có gì gọi là khó khăn uh. Nice Rồi đi đoạn Tinh tinh Yeah oh yeah Trời ơi Mình bỏ lỡ nhiều Mà vậy sao con lợn từ chỗ lúc nãy à không phải nhầm sao tớ bay lên trời nè uh, ôi <laughs> trông buồn cười quá gì đây ố ố ố còn này rồi bay một đường thật là đẹp nào ui ui mẹ lợn Thôi cẩn thận chỗ này nhá các bạn nhá Nên xương vực nó vỡ con mồm này Ui Béo béo Ôi What the fuck gì đây Bỏ tay nữa đi sao lên trên nhỉ à đây đây, chích, chích poi, chích poi, chích poi. hí uh. ngon ngay thành sao kia này các bạn nhá cho con nó vẫn mồm ừ, không được ui ui giời five, six, seven, eight. Nice. Ui, đây một mạng nha. Trời quá đẳng cấp các bạn ạ. Black rồi, sắp hết giờ rồi Nghĩ việc ngay mà Nghĩ xài ai Black nào Rồi, cái cố gắng Quay thật cao nhá, đỉnh cao của đẳng cấp Úi giời Ngon ngay Oh yeah, Mario time Mission complete Oh. Yeah. Vậy như mình đã hoàn thành quá xuất sắc cái màn theo chơi đầu tiên nào chơi luôn màn thứ hai ạ thì thắn à mấy đấy uh, sức mạnh mới uh, new power Oh man Chết có chó Ui các bạn còn nhớ khẽ nhạc nền này không trong cái trò trò chơi Mario ngày xưa đấy mỗi khi lần mỗi lần chúng ta mà xuôi xuống vực đều có cái bài nhạc này phát lên không phải trên xuống vực mà là dưới hầm chứ ui Queen Trời khó phết đấy các bạn ạ Một điều đẳng cấp như này mình khi chơi với bạn nào các bạn nhá Không phải ai mang vậy đâu Ôi Sao mà mình mít được Sao mà xảy được chứ con đường dễ hơn sư ngon à, rùa này khi nào gặp rùa mình sẽ cho các bạn biết dã năm lần là gì một số người bạn của mình không biết dã năm lần thì gì thì đây chính là dã năm lần này à Thực ra dã nhiều lần hơn cơ, bọn dã một lần Ánh A new way. Nice. -oo. Này các bạn ơi. Chúng mình không để mất thời gian nhiều ở đây được. Sao biết được? Khác với Mario à, khác với cái trò chơi Super Mario Odyssey thì chúng ta sẽ không được tự do về mặt thời gian nắm trong trò chơi này này. Ui Mỗi màn hình như có 3, 300 giây này. Ngon Mình vẫn thiếu một hòn vàng rồi Trời ơi là sao để nhảy được Ngọn cao nhất bây giờ Hi, vì câu Men That's enough for me. Yeah. Woo. Gì vậy? Ui, đã chiếm được ngôi đài rồi, lâu, lâu đài rồi. Ok, chờ một chút nha công chúa. Sao này trong có gì nào? Oh shit, cái gì vậy? Ui Mình phải nhìn thật kỹ các bạn ạ Hỏng mất, hỏng mất, hỏng mất Ok, có vẻ như cái ở giữa chính là cái con quỷ Không nên tướng, chúng ta sẽ không nên ăn nó Thử nhá Đúng rồi, yes Các bạn thì bạn có lẽ sẽ cố gắng tìm nhìn hai ô đúng không? Nhưng mình thì không. <laughs> Ý. New item. Ok. Rồi, đến với cửa tiếp theo nhá. Wow. Có vẻ như ta sẽ phải chơi với những con boss ở trong màn này. Cursing Clock Tower. Rồi, sorry các bạn nha, mình có một điện thoại Người khá là... Khá là gì Khá là vô lịch sự Mình chả biết đấy là ai Nên mình phải tạm dừng game một chút uh, Cái gì đây? Ngon ha ha Có vẻ như phải đóng băng con này đúng không? À, Y cộng R nè Ơ, Y này đúng nào? Y, y cộng à cái này cái này em em em em mình chưa tìm cái nào để ăn cái kia thôi để đi nhá cái cửa này có vẻ khá là khó đấy cứ thím ạ nó gonna be easy ở dưới ạ Đổ con lợn Ui Ôi dạ. ơi Hết sức cẩn thận dạ. Ôi trời ơi Đi lên cái này nào Cháo kích sật Ớ, Ngon One, two, three, four Five, six, seven Can I make it? No Man Rồi, checkpoint rồi mà mình thực ra mình chả cần checkpoint nữa bởi mình lẽ ra mình chết bắn nào đâu ui đồ con lợn ôi ui giết nó kiểu vậy không được các bạn ạ không thể sống lại được ok 이렇게 baby ngon ui không nghĩ là mình bị nghiền chết không nhỉ ơ à. vãi đái con gà mái vãi trưởng đông vậy hỏng hỏng hỏng ơi Uh. Mutikin. Dạ. Nóng bạn, nóng bạn. Hello. I'm here. Yeah. 응? Ừ. 미안해. It's baby. Vậy là em cũng xem lại video của anh à? Rồi, giỏi rồi. Vậy là em đã cho anh một lượt xem rồi đấy. Nhưng mình nhớ xem nhiều nhá, đừng xem ít. <laughs> ừ, một khán giả tồi. Yeah. Một con boss khá là dễ. Mình không tập trung được để chia sẻ với các bạn cách giết con boss đấy rồi. Sorry nhé. Đấy chơi. No. Vào 30 minutes more. as I can from the beginning. Oh. Ngon. Oh. Mày chết tao. Yeah. Đội nhanh quá. Ừ. Hey, you see. You see. Chiếc này có tên là Yoshi các bạn nhé. Thêm một lần nữa vậy. me way. bọn mày thịt mình thịt nướng một mình thịt nướng một luôn ui ngon rồi cái nào ăn cái này ngon rồi Ui giời, thằng nút Mày Ui, ăn hết này Như thiêu thần, kinh mà Ui, checkpoint rồi Nice quá Mẹ ơi Come on Don't run Oh man Stop for a minute Another sushi now Mày quá Tí nguội ú ú ú ừ, ngon ngon ngon uh, power luôn 무서워 Cần Lucy, con ngay Lucy bài bay thật xa nữa ui ngon ngay oh yeah, Mario time. nice. Ừ. Quên quên quên Chúng ta sẽ à, khám phá trong đây có gì nào uh, uh, uh. cấp của một dân chơi Chúng ta, ta chơi Đến màn thứ tư mà chưa chết mạng nào Ngồi cưng Mình chưa hiểu đây cái màn gì Đậu phộng rau má Ui, tí nguội luôn Sao lại bay trên kia nhỉ thú à thế nhờ Sao đang kia đây no idea nữa try again. Decoy. and Oh yeah, Mario time. Man, that's very bad. shit, shit, shit, shit. Chết. <laughs> Chưa đi cưng. Nè, nhầm rồi. mình lấy lại sức mạnh này nhưng mà để làm gì đây Oh Shit Có vẻ mình không tận dụng được sức mạnh lắm rồi Ui ui ui Mày Ui Rao time mày ơi lợn này Chả lẽ giết mày Oi. Sick. Oh yeah, Mario time. Oh man. Yeah. Woo. Dale, cocina. của đồ khác Casmo Ok Chúng ta sẽ là cố gắng ăn những cái hồn xanh này chứ đừng ăn hồn đỏ là ngon ngay xịt Man. You're paying me. Need the shit. Uh, man. Ok, và đó chính là 4 hoặc 5 gì đó. <laughs> cái phần chơi đầu tiên của tựa game New Super Mario um, Pro U Deluxe đúng rồi mình nhớ đúng rồi đó nếu các bạn thích mình chơi tựa game này tiếp ý, thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé và cho mình một like và một subscribe để mình có thể tiếp tục có tiền với game các bạn nhé <laughs> rồi hẹn các bạn gặp à, lại các bạn ở cái phần tiếp theo nhé. ngày mai hoặc là cái ngày kia đi mình chưa chơi tựa game gì tiếp thì mình chưa biết đâu các bạn hãy cùng mình chờ đợi nhé. ok bye bye see you